vị và các bạn mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các video kiểu ờ, y địa lý và tôi là phạm khắc thức chủ biên tập của video này hôm nay là trong hôm nay lúc 23 giờ thứ bảy hàng tuần chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cho quý vị và các bạn tiểu thuyết mảnh đất lắm người nhiều ma của nhà văn Nguyễn Khắc Trường và hôm nay chúng tôi sẽ vào chương thứ 8 của tác phẩm này xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nghe đã vào gặt chiêm làng xóm rậm rịch từ tinh mơ bây giờ không ai chờ phải có kẻo chờ ông đội trưởng đi thức nữa khác làm khác lo ngay bông ngay lông bông như anh à, chàng khó mà bây giờ cũng phải tự biết mình phải làm gì mặc dù hợp tác chưa kể khoán đất khoán dụng xong nhưng vụ chiêm này thì các bộ đã nhận diện tích và sản lượng tự chăm bón và thu hoạch hợp tác xã đã đảm nhận khâu đầu và khâu cuối tức là giao khoán cho các hộ sau khi dây cấy xong cuối vụ hợp tác đầu hợp tác thu sản phẩm theo diện tích và sản lượng đồng điện mới giao khoán có vậy mà người ta đã biết cách làm ra thóc vẫn người ấy đất ấy mà những vụ trước lúa mọc chó chạy hở đuôi người làm ra gạo mà quanh năm thiếu gạo với cái mẫu hợp tác đánh trống rồi ghi tên chấm điểm ngày một tạo nên cảnh một cảnh thằng còng làm thằng cường ăn số người thoát ly đồng ruộng ngày một nhiều mang tiếng là nông dân mà khối anh thì lại phải chân lấm tay bùn mà ở trên thì có phòng ban trên văn phòng đảng ủy thì ở dưới có một cái phòng hợp tác xã và ban chỉ huy đội sản xuất đội cũng có phòng tiếp khách hẳn hoi rồi các đoàn thể cũng có người thường trực ở trên xã ở đây còn chơi trội hơn cả các nơi khác là xã có cả một cái tổ truyền thanh tách khỏi ban sản xuất để phục vụ loa đài cho các buổi họp vì không mấy ngày ở xã lại không có cuộc họp mà bây giờ mà người ta đang chơi nói khan phải có bàn có bục có micro để nói vừa được nghe chính giọng nói của mình được khuếch đại qua những tiếng lào xào của cơ khí thế mà mới nổi mùi khoa học kỹ thuật thành thử ngày ở xã thì lại cứ tàn ràn rát nhanh nhang mà lại có ra vẻ tất bật ai cũng cho là mình quan trọng không thể thiếu được tất cả số người ấy hàng tháng được mua thóc ưu tiên ở khoa gọi là thóc điều hòa chắc ăn bằng mấy bằng những anh còng lưng ngoài đồng thằng lưng còng làm ra thóc mà lại quanh năm lo méo mặt vì thóc thế mà thằng công buồn bực chán làm chán đất nông dân mà chán đất thì chẳng khác gì người sống người sống bỗng dở trứng chán cơm khác gì người lính chán vũ khí chán binh nghiệp người lính chán binh nghiệp thì dễ chiến bại xung khi xung trận còn nông dân chán đất thì quanh năm có tháng giặc đói ngồi trồm trộm trong nhà mới bắt đầu mà quán mà những chức danh siêu chức danh tầm gửi sang chuyên sông bằng ăn theo kia xem ra đã lung lay chủ tịch xỉu đã mấy lần gặt cầu và hỏi ra vẻ cuống bây giờ thấp ở đâu chi các hộ nộp sản phẩm là để thuế đóng cho nhà nước vậy sáng C thế nào bây giờ sáng hè trời cao nắng no lúa vàng như dưới chín vụ chiêm này trời đất đã trả công xứng đáng bò rẻ cũng trên hai tạ một xào nhiều nhà đã giặt non từ phiên chợ trước cái đói đã bị tống khứ ra khỏi các ngõ và những anh hay vác rá chạy quanh giờ mới có chất cơm mới trông mặt mũi đã tí tởn đáo để việc nhà nông lúc này gập đầu gập mặt tháng năm chưa nằm đã sáng mở mắt ra quăng người xuống đất là tay năm tay mười tất bật nhưng vui thù đặt xe trong nhà đi hết con đường gạch rồi bóng tre của làng là những đường đất của làng của đất lên xã hai bên búa chín vàng ưng ngừng nón mũ lấp loáng chuyện râm ran nhìn thấy phủ là chuyện bỗng láng xuống những người đang lượm lúa ở cạnh đường bỗng làng lảng ra xa và những ánh mắt liếc xéo xéo dưới vành nón nhìn phủ kín đáo chỉ có người gánh lúa mới đi tới đường không tránh được dừng lại chào thủ với vé rụt rè vừa xăm soi thủ cố làm ra tự nhiên nhưng không có chuyện gì gật đầu trả lời chân vẫn đạp thông thả nhưng thủ biết người ta đang bàn chuyện ấy mà ngay lập tức lúc này người ta đã nhìn thấy bí thư đảng ủy còn đảng ủy bằng con mắt khang khác rồi thủ cắm cúi đạp tiếng lít mới kêu thanh tách bỗng anh giật mình khi thấy xa xa có một đứa bé gái đang ôm cặp sách vừa chạy gần vừa khóc nó đang chạy ngược về chú thủ thôi chết cái hoa con gái ông út ông hàm con gái út ông hàm chú thủ cái hoa cũng đã nhìn thấy ông chú qua làm nước mắt lòe nhòe nó càng kêu nấc khi chạy lại nhưng khi còn cách chú thủ dăm bước nó đã bỗng đứng lại chân dập bành bạch xuống đất còn tiếng khóc càng vỡ ra miệng lắp bắp chú thủ bố cháu tại chú chị đào bảo tại chú rồi nó càng khóc hòa lên như bị đòn oan khuôn mặt đẹp như vẽ của nó nhăn chúm chìm đắm trong nước mắt thủ dừng xe đang đứng như đón chôn chân thì cái hoan đã vụt chạy sang lề đường bên này vừa chạy nó vừa gào lên tại chú tại chú rồi cứ thế tức tưởi thế nó cứ chạy như là bị xua đuổi về nhà sáng nay khi nó đang ăn thiếp đi nặng nề thì bà son lay người gọi dậy ăn cơm đi còn đi học chứ hôm nay còn phải đi học à u nó ngồi dậy vừa ngáp vừa hỏi bởi nó thấy mọi chuyện trong gia đình bị đảo lộn lên tất cả rồi thế mày không đi học thì đi đâu bà son xúc miệng bên bể nước mưa giọng lầu bầu bà đã sắp liềm hái cái áo xe cải tiến từ trong nhà ngang ra sân theo dự tính hôm nay hai mẹ con sẽ gặt thửa ruộng xa nhất của cánh đồng máy voi nhưng đào mà làm cứ như mơ ngủ đang lẽ nó phải xếp liềm hái vào xe cải tiến thì cô lại ngoắc lên cái máy danh khuôn mặt trái xoan vốn linh lợi roi rói trời giờ nghiêm lạnh cái mặt cặp mắt thiếu ngủ khô và cứ như mắt người sốt chớp chớp lại nhởn nhác ra nhìn ra cổng chỉ cần một tiếng động cũng làm cho đào giật mình bà con vừa rắc gạo chân mái gà mới nở kêu cục cục trong cái bu nữa vừa nói với đào con cứ ra trước đi để u lên trên đấy xem việc ăn uống của thầy mày thế nào cái hoa bung bắt cơm ra thêm thức ăn cạnh đây con chó khoang nằm phủ phục gối mõm hai chân hai nhân trước cái mõm vừa tròn vừa ngoắn nó là dấu hiệu của con chó vừa khôn vừa có nếp chứng tỏ chủ nhân là người rất cảnh sành chó nhưng khoan lừ đừ nhìn những hạt cơm của cô chủ trò làm vãi không buồn la liếm gáy đuôi xù như bông lau trắng é như ve vẩy mắt hiu hiu hình như nó cũng đang bận lung nấu những ý nghĩ quyển mà trong đầu nên coi khinh những hạt cơm thừa không khí trong nhà cửa thật trễ nải nêu rã ba mẹ con ngại ngùng không muốn nhìn nhau cứ nơm nớp thấy thấp thỏm thế nào thấy như là mình đã bị gạt ra khỏi không khí đùm bọc của xóm làng khi cái hoa đi học thì thấy nó càng đứt đuôi và nó bị hất ra khỏi cái quần thể tươi vui của chúng bạn rồi chưa tới lớp thì cái hoa đã thấy đám trẻ con chạy ra tông tả nháo nhác như khu từ khu trường học bang khu nhà ủy hai bên chỉ cách nhau một mặt sân cỏ vẫn dùng để làm nơi kéo co cắm trại và đấu bóng trong những dịp hội hè ê cây hoa chúng mày ơi cây hoa ê cây hoa đám bạn kim kim chạy tranh non tranh cốm vẫn nhảy dây cùng cái hoa veo lên la lên và ánh mắt của chúng bỗng nhìn về phía người bạn được tiếng là xinh đẹp và múa dẻo nhất trong hội văn nghệ của lớp lạ hẳn đi chúng nhìn cái cây hoa như một con mèo lạ một đứa thì thầm thầy mày ở bên kia kìa bị nhốt ở nhà giam nhà kho đấy đứng ngoài tách nhìn thấy chỉ nghe thấy tiếng anh ưởng chửi om lên đấy đám học trò văn theo nhau chạy à à sang khu nhà của văn mặc tiếng trống vào lớp võ bành bành từ một võ mẹp và các cô giáo la gọi eo éo mày có đi không hoa có đi xem thầy mày không đứa chạy đi đứa chạy về và những ánh mắt nhai hoa hau háu diễu cợt yêu đốt thằng đái hách một thằng nghịch nhất lớp đen và rắn cướp như củ tam thất từ khu bên nhà chạy bên về đến trước mặt cái hoa nó dừng lại xỉa một cái cầm nhọn và mỏng vẹt và sát tận mặt cái mũi càng hách ngược lên hét lớn ê con lão đào trộm mổ mà ê áp cái hoa hòa khóc hai tay ôm lấy mặt cặp sách rơi xuống đất bọn trẻ này càng ùa xem như xem xiếc đám con trai nhảy tưng tưng cùng bắt trước đãi hách hô lớn có đông đào trộm mồ mả ê có đứa bố nào mà đi trộm mả cái hoa như cặp sách rồi cùng chạy nó vừa chạy vừa khóc như bị đánh nó chạy về nhà bắt sau phía sau cô ơ ới và cả tiếng ông hiệu trưởng và mắng quát lũ trẻ con trai bất trị. Cái hoa cứ chạy, bốc ngã và vực dậy lại chạy, chạy như bị đuổi bắt. Trước mặt nó là mọi thứ đều nhẹ nhẹ, ướt đẫm, tối sầm. Cái hoa như con chim non trúng tên và kẻ gây ra không phải là đám trẻ thơ đồng lứa mà đích thị là từ chính người đã nâng niu tác thành ra nó sau khi hét lên với ông chú có quyền thế nhất xã cái hoa lại riu ríu xuống về nhà dưới và những người đang gặt đều quay đều nhìn thấy cảnh hờn dỗi của chú cháu ông bí thư thủ đúng lặng một lát rồi đạp xe tiếp người nổi rôm lên thủ biết hàng mấy chục con mắt đang ném vào anh mà chắc chắn phần nhiều sẽ là sự hả hê thích thú thủ vừa dắt xe vào cổng ủy ban thì chủ tịch xỉu và ông hiệu trưởng già đã xua được hết tám trẻ con về các lớp xỉu quay lại về phía phủ đoàn kiểm tra xét hỏi hiếu tố có huyện về rồi anh ạ à. bên cạnh nhà ông phúc đưa họ ra đùi sim để nhận hiện trường tôi đã bảo cậu cao hùng đi cao là phó trưởng ban công an là cháu bên nhà vợ thủ anh chàng đã bị cánh nhà ông Phúc gọi giật ra khỏi đường về hồi đêm. Vì dạo này ông trưởng ban đi mộ giả gầy, nên mọi việc về an ninh cao thay đưa cao cùng với đoàn kiểm tra của huyện là xỉu muốn nói anh đã kín cạnh để phòng nhà ông Phúc nói quá sự thực. Nhưng thủ lại muốn buông một câu thờ ơ. Việc này thì ai đi chả được, trên huyện về mấy người. Xỉu vừa nói, vừa xít xoang như đau răng ba người anh ạ à. một công an một người của viện kiểm sát của một ban nội chính trước khi ra đồng họ đã làm việc với tôi và cậu cao như họ đã nói rằng thì căng đấy anh ạ à. tay công an làm trưởng đoàn tôi chưa bao giờ gặp mặt cứ lạnh như tiền hắn cứ bảo hồi cuối năm vừa rồi ở xã trên có vụ mấy thanh niên nghe ai suy rằng ngôi mộ cổ ở đâu ở đầu làng là một ngôi mộ giả của người tàu họ giấu giấy vàng họ giấu vàng đấy mà người ta bảo là trên mạng nhà gò đàm đã có người đào một ngôi mộ đúng hình dáng như thế mà đã vớ được hàng trăm kilo vàng thì có một con vịt to bằng củ khoai và bốn quả trứng đúc bằng vàng ấy thế là mấy thằng hám của bảo nhau đi ra vàng đi ra vàng ở ngay trước mũi mà không biết nửa đêm rủ nhau ra đào nhưng vừa moi được vài xảo thì bị tóm thế mà tí nữa bị tù 3 năm vì trong luật hình sự có những người mà có những việc mà người ta cho phép giữ rất co giãn từ 3 tháng đến 3 năm vì ngôi mộ kia vô chủ mà không có chủ đứng ra đứng ra kiện nên mấy cậu thanh niên chỉ phải vác gạo đi nhà lao động đi nhà lao động xã hội có nửa tháng thôi tôi có hỏi tay công an trường hợp này ấy, thì nếu hai gia đình có tự dàn xếp được với nhau không phát đơn kiện thì thế nào hắn bảo thế nào thì tốt quá huyện đỡ mất công việc và cả bí thư cả chủ tịch huyện rất ghét nhưng những việc xình lình rất dễ mất uy tín với trên nghe nói cụ luân bí thư rất buồn khi bắt hàm là người nhà của anh có mấy người đang thì thấm to nhỏ trong nhà vừa thấy thủ lạch sạch bắt xe điện bắt xe đạp đến liền lảng ngay cả ông bố vòi hôm nay cũng không chào hỏi niềm nở như mọi khi mà cứ gù gù cái lưng trần đen cháy đi đi úp sấp về phía trước lặng lặng chút về phía căn phòng tối như cái hầm đăng lão ở phía đằng sau bố hỏi và anh em càng trên với ông đạt bí thư mấy khóa trước đây ông vòi đi Nam Kiếm từ năm 1954 sau năm 1975 thì ông về làm không những vẫn chơi trọi trên rằng dưới dép một mình mà không hiểu ăn chơi mang bệnh thế nào mà cái vòi đã được đệm thêm cao su vào vì thế mà người mới bỏ tên tục gọi tên là ông vòi ông sức vòi ngày bố vòi về làng thì ông đang ông đảng làm bí thư vì thế ông vòi mới được ưu tiên nhận chức tạp vụ mà ăn ngủ luôn tại đây và ngày ngày đun nước quét dọn đi mua rượu đã sọc mâm bát mà trong những cuộc chè chén của người ta thường là chuốt rượu ông vòi vốn ông vòi để những món ăn chơi ở Sài Gòn lấy lá tục tiêu đến khi cũng phải đỏ mặt nhưng từ bé trí lớn thì cứ sán nghe đến như rùa bỏ vừa nghe đến kế thêm để cười mặc dù người phục vụ nhưng bố mỏi đã hách ra bếp không có biệt lão phải cày mùi là người thâm niên cố đế hay là người anh trưởng họ của cựu bí thư mà ở đây chỉ chữ có thủ và xỉu là lão gọi bằng anh còn lại mày tao tốt tuột ngay xỉu khi có những hơi men nào là ông cũng có coi nhờn ra ý và không sợ anh dân ngụ cư chỉ có thủ là bỏ vòi cung tận tụy ấy vậy mà hôm nay chào mời cũng không nước nôi lao tránh cũng như là người kia tránh để thủ gỡ ngược hay là họ đã dám lời mặt thủ hàng ngày đến đây thủ có niềm thích thú là được nhắm nháp được ngắm cái vuốt cái quyền của mình nó hiện ra ngay trước săn đón cung phục ở xung quanh chứ thủ đâu phải là người đam mê ăn nhậu mà có khi là nhấm nháp cả quyền lực nó còn dâm gian đến thía hơn cả ăn nhậu có rượu có chè thì thủ cũng uống chơi vơi cho vui vì nếu cả tuần không co thì anh cũng không thấy bị thiếu hụt nhưng hôm nay cái điều anh cần nhất là cái đã làm nên bầu không khí để anh hít thở để tự ve vuốt khi bắt đầu bị khuyết điểm khiếm khuyết bị thiếu hụt rồi bước vào nhà nhìn quanh thủ nói cao giọng nhưng vẫn mát mẻ à, nhà cửa sao mà bắt tập rác thế này đến hớp nước cũng không có cô chủ rồi chắc xỉu cầm chiếc chổi phất trần quét quét nhưng thuốc bá thuốc lào đóm bụi trên mặt bàn ở dưới kia bỏ vòi sách chiếc siêu đi ra tiếng và cái dáng lật khật của lão như là lăng muốn nói bây giờ tôi muốn đun đây chẳng việc gì phải dối lên việc là đã khác xa so với tuần trước đảng ủy họp thì có tổ chức ăn tươi vì bỏ vòi là người điếu đóm nhưng mà những người hưởng suất ăn theo rượu xong lão đánh một giấc tí bỉ trên quá đến quá chiều đảng ủy họp tiếp không có nước uống một người xuống lay bõ vòi nhầm nhấp mắt nằm đường trên một màn phản nói màu sặc mung mùi phen làm thì cũng phải có lúc nghỉ chứ ngậu xị như cái con tiểu thế vậy mà thủ cứ đứng ra ngoài nói mát vào vất vả lắm bác vòi từ mai chúng tôi thay nhau đun nước vậy nhá thế nào đã choàng ngay dậy như đã rượu hoàn toàn đi chui cái đầu đầu đùi đục vào nhóm bếp lửa khiến xỉu và mấy đảng viên khác thèm được cái uy như thủ vậy mà hôm nay thủ ngồi xuống ghế nhìn vơ vẩn lên những tấm bằng khen và lá cờ thi đua treo đầy tường thế mà chiếc phao anh ném ra để đo cái uy của mình ấy rõ ràng đã tụt xuống quá thấp mới hay dụng dạ người rời, thấy thịnh thì thở, thấy suy thì phản nhưng chả nhẽ ta đã suy thủ cao sang tiểu đang thông điếu bằng chiếc lông gà nói bây giờ tôi đi có chút việc anh ở đây tiếp đoàn kiểm tra nói với các đồng chí ấy là tôi không có đề nghị gì và tôi rất bực với việc làm của ông hàm vì tôi không biết nên mới xảy ra như thế bây giờ đi theo luật mà xử tội đến đâu ông hàm với thằng tường thằng ngạc phải chịu đến đây giờ tôi có dặn họ là không được có hành động chống đối rồi thủ đi về gian sau nhà nơi ba bác cháu ông hàm vẫn nằm ngồi ngả ngón thủ ngụn cửa sổ ông hàm ngồi thu lu trên mặt bàn im lặng như một con cù rù ông ngước nhìn lên thủ với gương mặt hốc hát tối sầm em dặn bác điều này thủ thò hẳn đầu vào trong cửa nói giọng trầm như vang cả thằng ưởng thằng ngạc nữa nhớ là không ai được phá bĩnh không được gây sự họ bảo sao làm vậy và tất cả mọi việc để tôi sẽ liệu dứt lời thủ khép cửa rồi xuống sân dắt xe đi ngay vừa giấy ta tới ngã ba chỗ bác lều bác quần thì gặp bà son cắm cúi đi từ phía trên về bà xách chiếc làn đan cõi luột đã ngả màu đen bóng lấp ló một màu bún lớn trong đấy. kìa chú thủ thế định giải quyết thế nào mà giải quyết việc này thế nào bà son phững nhìn thủ trưng tuổi thủ cố nhìn ra vẻ bình tĩnh sẽ tìm cách cửa sau chứ bây giờ biết làm thế nào em vừa dặn ba bác cháu rồi nhưng tí nữa bá nhớ nói thêm là phải bình tĩnh không được chống đối bậy bạ em sẽ liệu dứt lời phủ đạp xe đi ngay làm như đang rất vội vã bà son đi tắt vào phía sau nhà đây là bữa tiếp tế đầu tiên của bà cho người tù trong làn là hai chân bún và cút nước mắm ớt. Lúc nãy ở nhà bà Son đang tính không biết nên mang cơm hay là mang tiền đi lên quán bà cả lợi đi mua quần đi mua quà cho ông Hàm. Thì mẹ thằng Ưởng và thằng Ngạc đến lưu loa từ ngoài cổng. Mọi bận hay bà chị vốn túng phiếu hay là những thường đến hay vượn vợ. Chồng ông Hàm định bà Son phải biết. Bây giờ vừa trông thấy bà Son, hai người đã nhảy thách lên cắn rằng là cậu mợ hại tôi chúng nó là trẻ người non dạ có lớn mà chưa khôn nghe ông hàm xui dạ làm điều sằng bậy biết cậy nhờ ai thì lúc này ngày mùa đầu cũng thấy việc thế mà người ta ăn thì có làm thì không đào đâu ra tiền ra gạo lấy người ở đâu đi để hầu chúng nó bây giờ bà son biết là hai bà chị đang họ bật đến đèn giao phó mọi chuyện cho bà đây nên bà dễ dàng bảo thôi việc thế nào đã có xã có huyện còn chuyện ăn uống thì hai bác khỏi lo em sẽ nấu nướng cho cả ba bác cháu sức ăn của hai thằng thiên lôi thằng ưởng thằng ngạc ấy bà son biết lắm mỗi khi có việc nhờ đến đến sức châu lăn của chúng thì bà phải chuẩn bị đủ ngọt bùi cay đắng thức nhắm phải nhiều rượu phải như sáo tắm riêng hai thằng mỗi bữa đánh 7 cân rưỡi gạo cho nên với hai cân bún này thì ông hàm chỉ ăn uống cảnh vẻ còn lại chỉ để cho hai thằng lót dạ thấy bóng bà con xỉu đi xuống mở cửa tay xách theo nước miệng nói nhỏ đoàn kiểm tra của huyện sắp tới đồi sim này về đây bác đụng ăn uống nhanh lên rồi xỉu càng hạ giọng như thầm tình hình gay lắm bác ạ có khi cả đồng chí thủ cũng bị liên đới mở khóa xong xỉu quay lại ngay mặt bò son cứ tái lại cũng như là những người dân quê phần pháp những từ thanh tra kiểm soát tòa án đối với bà son nó gợi cái gì rất dao búa kinh khiếp bà son vừa chỉ mở hé một cánh cửa bà biết mấy người đang ở xa nhìn lên đặt làn bún và nước tích lên bàn bà nói sẽ sàng bắt cháu dậy đi xúc miệng rồi ăn tạm bát bún bà quay sang ông hàm khi thủ đi ông hàm lại nằm ra, thấy nó dậy xúc miệng có nước nóng đây ông hàm làm đi mây giờ mới tỉnh ngủ vươn vai ngồi dậy bối rối nhìn vợ cả hai cùng nhìn thầm kinh ngạc cho đến khi thấy những nét vỗ vàng trên mặt nhau thì ra là người ta có thể già đi đến mấy tuổi một bạn nửa đầu chỉ trong một đêm là có thật thầy nó này bà son nói nhỏ việc đã thế rồi giờ người ta bảo thế nào thì này nó cũng với cháu nghe thế chứ đừng gây thêm chuyện gì nữa rồi chú thủ chú ấy sẽ liệu ông hàm ư hàm trong cổ ra vẻ nóng mắt đây là lần đầu tiên ông phải nghe những lời khuyên giải của vợ. Ông nói gằn giọng, mẹ nó không phải lo, cả thằng Hưởng, thằng Ngạc cũng không phải lo, có gì tao chịu tất. Tôi nói thế mà lo cho nó, thì nó, chứ tôi thì Bà Son chưa nói hết câu Thì ngoài cổng có tiếng nhốn nháo Thấp thoáng với những gương mặt lạ Người sách cặp Người đeo túi nối lên phía sau với hình dáng ông phúc cao lớn đẫy đà. Có một chiếc ông đội chiếc mũ cát có lụa vàng đen đen. Họ từ bên ngoài đùi sim về, đang dở những con bún tay vào son run lên. Ông Hà nói gì, thằng Hưởng thằng Ngạc nói gì, bản thân mình trả lời ra sao. Bà Son hoàn toàn không biết, không cảm được gì nữa. Mọi tinh thần của bà dồn về cứu, dồn về thính giác, hướng lên nhà ủy ban lòng bồn chồn thắc thỏm cho đến khi người xuống gọi ba bác cháu ông hàm lên hội trường từ một mặt giọng lại rất vang dõng dạc đọc những câu sùng thoảng theo luật hình sự công dân trịnh bá hàm cũng sẽ một cùng một thời gian đã phạm hai tội bà son bỏ bát đũa đang dọn bíu ríu vào song cửa sổ mắt nhìn lại đi mà không nhìn thấy gì rồi những tiếng à à ầm ầm nổi lên người ở trong thì dẫn ra ngoài người ngoài thì xô vào trong một lớp học đến giờ ra chơi trẻ con đổ hòa sang nhà ông vỡ tổ như ông vỡ tổ lá hết ở mỹ bà trông thầy phó ban công an vừa xua đuổi vừa xua chỗ này gạt ra chỗ kia miệng là hét dọn lối người ta vẫn dẫn bác cháu ông hàm đi cho đến khi nhìn rõ ông hàm đi đầu với cái dáng hơi lùn to ngang mái đầu muối tiêu cúi cúi rõ là cái dáng của kẻ phạm tội thì bà Son cứ kiếp chân lên để nhìn xem ông có bị trói bị còng không nhưng mà đám trẻ con nhốn nháo xung quanh che lấp cả bà người tu bà Son tựa vào bờ tường nhợt nhạt cá chân tay mặt mũi những giọt nước mắt vài lăn xuống đến khi nghe tiếng gọi u ơi đi về còn ở đây làm gì đào đã đến từ lúc nào quần sắn ngang tới gót chân những chiếc áo những đóm hoa xanh tươi mát như những hạt mưa rắc trên người Nhưng mặt đào rõ ràng là đang có lửa cặp mắt rừng rực nghiêm lạnh đào ra đồng gặt được một lúc nhưng thấy khắp nơi người ta nó cứ rì rầm nhìn mình soi mói đào liền bỏ gặt Xăm xăm đi về. Tới nhà thấy cái hoa đang nằm cóc rấm rứt, đào đang quát ẩm lên. Rồi đạp xe lên xã với lên xã với đầy vẻ thách thức. Nào, ai dám kinh thường, ai dám bổ báng thì cứ ra đây, đây chưa chắc, chưa chết đâu mà vội muốn tay trong bệ. Đào sẽ lên xá trước bàn dân thiên hạ để nhìn rõ những ai đang hí hửng, rậu chưa đổ mà đã bìm đã reo đồng thời đào đến đấy để nhìn rõ cái người ném đá giấu tay kia xem anh ta quả trí đến mức nào xem anh ta có dám nhìn thẳng vào đào không ai chứ với riêng anh ta thì nếu cần đào sẽ khác với mỹ châu xưa cho tới lúc nhận nhắc gươm của vua cha nàng mỹ châu hiền vẫn không mảy may khi kỵ người yêu mình lại thấy tên phản bội còn các cô gái ngày nay họ đã khôn ngoan lắm rồi xin đừng thổi vào tay họ với những tấm lòng vàng đá của các tiên nữ xưa này này các chàng trai thích mơ mộng thì anh muốn làm trọng thủy để hưởng cả mối tình và niềm tin của người yêu ư giàu trí tưởng tượng quá đấy không khéo chính họ lại dẫn anh lên lâu đài với tùng lúc này thì đào đã quyết nhưng đào đã lên tới nơi thì người ta đã dẫn bác cháu ông hàm đi rồi chỉ còn những tốt túm năm tụ ba rì rầm nói to nhỏ trông thấy cao phó ban công an đào vẫn ngồi trên xe hỏi u em đâu anh cao cao ngất hàm ngoắt ngoay đào mắm môi đạp qua những mô đất lởm chởm ném tia mắt choi chói ra xung quanh cô nhìn lục lọi nhưng không thấy bóng từng đâu cả hay hắn không đến ờ phải ở những người quen sống bằng những âm mưu thì không phải là họ chỉ hành động vụng trộm và ngay cả lúc cái mưu thành rồi họ chỉ dám mừng một cách lén lút mà thôi về đi u đào lại dục bà son chưa chết đâu mà lo giờ u ú về trước con đạp xe lên huyện để xem người ta để thầy ở chỗ nào còn lo cơm nước vừa nói lầm bẩm đào vừa dọn bát đũa gói chỗ bún thừa còn lại hôm nay hai ông thần súng cũng không nuốt vào đùm bún vẫn còn quá nửa đừng có dại mồm dại miệng đứa con bà son đưa ống tay lau mặt dọc đầu rẫy lên trên ấy xem thế nào rồi về ngay đào nhé bà son xách làn đội nón đi cụm cúp ra về một người đàn ông đạp xe từ trong cửa hàng đi mua bánh ra thấy bà son người đàn ông phanh kít xe lại bốn mắt nhìn nhau sửng sốt nhưng rồi cất nhanh gặp mắt bà son đành lại và sụp miệng bỗng nhận ra những lời chỉ trích thế là ông đã hại tôi đã giết tôi bao giờ ông cũng là vừa được ăn vừa được nói ông phúc phải đấy chính là vũ đình phúc người tình si mê đầu tiên của bà son và bây giờ là tử thù của vợ chồng con cái của cả họ hàng nhà ông nhà chồng bà sau phút buổi rối ông phúc là giọng nhưng tại ai bà không thấy làm thế là độc ác à bà son nhìn chân chân nhưng ông ấy là chồng tôi là gì thì cũng phải có đúng có sai ác giả ác báo bà còn đoán cái gì bà son vẫn chỉ một câu vì ông ấy là chồng tôi là chồng bà thì được làm càn à được làm được việc thất đức à cặp mắt lá răm của bà son ném những tia chói vào gương mặt vuông vức của những cái cằm mặt rất dày lờm chởm với những cái râu của ông phúc ông không phải bẻ hành tỏi ông đi đi quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tác phẩm mảnh đất nắm người mảnh đất nắm người nhiều ma của nhà văn Nguyễn Khắc Trường chương 8 Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương 9 của tác phẩm này lúc 23 giờ thứ bảy tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.